kiểu trước trước ngày đi pháp 40 ngày nga mới xác định là à mình đi pháp thế là tất cả mọi thứ thay đổi trên đời nào chào mừng mọi người đến với du học chữa lành Đây là... tớ thì là tớ lại trên này có mấy cái trang mà bán đồ cũ ấy mua xe cũ mua xe cũ xong bắt đầu là về chế lại cái pin cơ cái pin của nó chỉ cỡ cỡ từng này thôi nhưng mà mình chế mình mua cái pin xong rồi mình ghép lại nó thành từng ngày đấy tức là cho to lên để chạy được, chạy được nhiều hơn đúng không thì chạy được nhiều hơn <laughs> đấy cuộc sống ngắn quá để only uh, một cái văn hóa uh... đến khi mà qua nước Mỹ hả cái nó nó to nó rộng nó lớn nó tất cả mọi thứ là nghĩa là ngỡ ngàng không biết là sao á là chị ờ, đi sang ý theo một tâm trạng là chị không biết phải uh, mong đợi điều gì <laughs> Chị chỉ biết là nó đẹp, rất là đẹp thì đúng là thật là đúng đúng thật là nó rất rất đẹp. Trời ơi, chị nhớ 11 giờ đêm mình hạ cánh xuống Melbourne và điện thoại thì không có sim, không có sim ừ. điện thoại, không có sóng điện thoại và cái wifi ở sân bay rất là tệ. Cách đây 5 năm wifi sân bay rất là tệ và mình không biết gọi ai hay là không biết chờ ai cả lúc đấy. Ừm, cái nữa đó là nhiều khi em cảm giác là như kiểu bị phân biệt ấy có lúc ngày xưa em làm ở, và học ở một chỗ gần như là toàn người Đức ấy. mình là người nước ngoài và chính vì cái ngôn ngữ vì cái sự ừ, kiểu mình không hiểu người ta nói mình không bắt được vào những câu chuyện của người ta và nhiều khi mình cảm thấy mình cô đơn I had no idea. And we had so many times we had the water and electricity cut off because we didn't pay. We didn't understand how to pay the thing. And when I just came to the to Denmark. I don't speak Danish. Uh, I was almost six, so I had an interpreter with me uh, in kindergarten. Em thật sự lúc đó em phải làm nguyên cái bài thuyết trình. Ngoài ra ba mẹ em cũng thấy là chắc là thật sự nó muốn lắm rồi, không, không thể nào mà cản nó được. Để mà nó làm mọi thứ ghê gớm đến như vậy, tìm hiểu đến như vậy thì chắc là nó muốn lắm rồi. người có thể hiểu thêm một phần về cuộc sống của người Việt ở nước ngoài để mà mình có thể chia sẻ thêm để mà cùng giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và an nhiên hơn là một cuộc sống nhiều vật chất